Hello Kim Nguyễn. Hello Jun Carey, uh, ờ, Nguyễn Tuyết. sao hôm nay cô lại muộn thế ờ bởi vì là hôm nay đi tắt đường em ạ <laughs> gọi tắt đường cho vui thôi chứ còn thực chất là cô bị trễ sorry tất cả các em hello thanh xuân à, gia kiệt chân chân chưa gì đã một c là thế nào ở gia kiệt phan thị thanh dung cô ơi em tim rơi ra <laughs> ngoài đây <laughs> em mới đổi tên là lương bảo ngọc ok tim rơi ra ngoài tấn dũng nguyễn hải Hôm nay các bạn vẫn còn nhớ lịch live của cô đúng không? Đó là vào thứ sáu hàng tuần sẽ là cho lớp 12. Thế còn ngày mai thì ờ, sẽ là cho lớp 11 các bạn nhé. Tối ngày mai là tối thứ bảy sẽ là lớp 11. Hello Nguyễn Thanh Lam, Nguyễn Hải, Hoàng Bảo, Hoàng Thị Ngọc, Thu Nguyệt, Trang Trang, Trân Trân, Hôm nay chúng ta sẽ tập trung ôn tập uh, phần từ vựng của Unit 6 và 7 chương trình sách giáo khoa 12 cũ. Uh, những bạn nào đang học sách mới thì chúng ta cũng nên ôn tập cùng bởi vì là những cái chủ điểm ở đây thì uh, nó cũng khá là tương đồng với cả những cái chủ điểm mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình uh, lớp 12 thí điểm các bạn nhé. Tóm lại là mình học để mình nâng cao cái vốn từ vựng của mình lên. Uh, Christy, Christina Phú, có phải là Christina Phú là cái bạn mà học khối B gì đấy đúng không? 11 ờ, là ngày mai nhé các em nhé tối ngày mai sẽ là của lớp 11 mất gốc tiếng Anh bây giờ học thì đến lúc thi có được 5-6 điểm không hoàn toàn được nhé hoàn toàn được với điều kiện là chăm chỉ là một này đúng không sự, sự ờ, phụ thuộc vào rất nhiều cái cái sự chăm chỉ của mình thứ hai nữa là mình phải có người hướng dẫn và thứ ba nữa là mình phải uh, cái tài liệu ôn thi của mình nó phù hợp thì thì nói chung là cái việc mà mình uh, đạt được điểm tốt khi mà mình đi thi là hoàn toàn có thể được Hello Vũ, Ngọc Hoài, em chờ lâu quá cô bé Hiền, chào bé Hiền, Phạm Huy, Tuấn Kiệt, Trịnh Thưởng, ok Hoàng Bảo, ok rồi, um, Nhật Minh, chào em, à, Giàng Thị Xua, Uh, cô có live 11 chương trình cũ không? Ngày mai sẽ là chương trình của lớp 11 nhưng mà ngày mai thì chắc là cô sẽ làm chương trình lớp 11 chương trình mới các em nhé, chương trình thí điểm. Hello Đinh Ngọc Bảo Hân Rồi bây giờ chúng ta nên bắt đầu thôi Hôm nay chúng ta sẽ có 30 câu tất cả cho nên chúng ta sẽ phải nhanh chóng một tí Và cái quà, cái cái phần thưởng, <laughs> à, quên nhầm Cái món quà của ngày hôm nay sẽ là khóa luyện đề của cô các bạn nhé Đấy, cái món quà của ngày hôm nay vẫn Hôm nay vẫn có món quà đúng không? Quà tặng này Quà tặng đặc biệt sẽ vẫn là Đấy, khóa luyện đề của cô Khóa luyện đề của cô ở trên tuyển sinh 247 ở trên trang web tuyển sinh 247. Nhiều khi chữ mình thấy cũng xấu ghê. Đấy, nắn nót vào thì cũng tạm được. <clears throat> Các bạn nhá. Đấy thì cái thể lệ sẽ là gì? bạn nào sẽ được cái món quà này đúng không? Mỗi như cô đã nói với các em đấy, mỗi một hôm mà cô đi live ở đây thì sẽ có một món quà tặng cho một bạn. Và bạn đó sẽ là gì? Các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ phải thứ nhất là like hoặc là thả tim nhớ chưa chúng ta like và chúng ta thả hoặc là thả tim chúng ta chỉ có thể là một trong hai cái này thôi đừng có thả phẫn nộ nhá thứ hai bước bước thứ hai chúng ta sẽ phải uh, share về tường nhớ chưa share cái live stream này về tường và bước thứ ba chúng ta nhớ tag bạn của mình vào nhớ chưa tag bạn vào để học cùng Đấy, tag bạn có thể là ba người bạn hoặc là thôi ít nhất là một người bạn đúng không ít nhất là một người bạn và đấy, sau khi đã thỏa mãn ba yêu cầu này thì cái món quà của cô cái món quà ở đây là khóa luyện đầy ở trên tuyển sinh múa 7 thì cái khóa này sẽ dành tặng cho bạn nào mà comment là tức là cái tinh thần học hành uh, rất là tích cực nhá tinh thần học hành tích cực và yếu tố may mắn nữa đúng không? Cuối cùng sẽ là yếu tố may mắn. Như vậy sau khi đã thỏa mãn ba bước này, bước thứ tư sẽ là tinh thần học hành tích cực. Tích cực ở đây nó thể hiện cái việc là tham gia đóng góp phát biểu <laughs> đúng không? Ở đây chúng ta không phát biểu theo kiểu giơ tay được mà chúng ta sẽ comment ở trong cái phần live của cô và uh, thứ năm nữa là sẽ là yếu tố may mắn nữa. Ok các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào luôn nha. Chúng ta sẽ vào luôn thôi. Chỉnh lại cái tóc cho nhìn nó bị nhìn nó bị. Nào. <clears throat> Hôm nay chúng ta sẽ có 30 câu tất cả nhé, có 30 câu tất cả. Uh, Lê Trinh, ok, Lý Văn Đạt này. Cô em bị một bị mất gốc học bây giờ liệu có được chỉnh hoàn toàn được nhá. Thậm chí đầu năm lớp 12 học mà chăm chỉ mà có đường hướng đúng đắn và có một giáo viên hướng dẫn tốt tận tâm thì hoàn toàn có thể đạt được 9 điểm các em nhé. Đấy, nào, bây giờ chúng ta vào câu đầu tiên nào. The opportunities available will depend on your previous work experience and cái gì đó ở đây là cái cơ hội đúng không? Cái cơ hội thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn và chấm chấm chấm. Đấy, như vậy có hai yếu tố, thứ nhất là kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc trước đây và thứ hai là cái gì? Phương án A chúng ta có từ comments, phương án B là từ qualifications, phương án C là từ responsibilities và phương án D là suggestions. Nào chúng ta chọn cho cô thật nhanh à, phương án đúng ở đây nào. Rồi, Đào Yến Nhớ là phải bạn nào comment rất là học hành rất là tích cực nhớ chưa Thứ nhất là học hành tích cực Thứ hai là um, thứ hai là uh, yếu tố may mắn Nhưng mà cái quan trọng nhất là học hành tích cực Nguyễn Ngọc Anh Thu nào Các bạn nhớ nhé, phần thưởng của chúng ta là khóa luyện đề Ở trên tuyển sinh 247 Tầm này là bắt đầu học Hello Nguyễn Thu Tuyết, con vào rồi, chào con nha Nguyễn Thu Tuyết là một trong những fan gọi là uh, top fan của cô ở trên fanpage của cô đấy. Các bạn nhớ là cô cũng có một cái fanpage chính là uh, học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân nhá. Thì các bạn uh, thì thì cô vẫn post tài liệu lên trên fanpage của cô nữa. Đấy, và ngoài ra là cô có post video học tiếng Anh ở trên kênh YouTube của cô chính là English with Hoàng Xuân thì các bạn uh, có thể follow uh, subscribe kênh YouTube của cô và follow fanpage của cô các bạn nhá, nhớ nhá. Ok, Thanh Xuân 1B, Trịnh Thưởng À, ok, Nguyễn Thu Tuyết 1B, Lê Dũng Nhớ này, phải phải comment thật nhiệt tình vào các bạn à, Quỳnh Anh 1B, ok à, Đinh Ngọc Bảo Hân 1B, đúng rồi Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là 1B, đúng không? Hay là B đấy, Qualifications Thì Qualifications nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bằng cấp, nhá, um, bằng cấp Thế thì ở đây là gì cần phải có phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất chính là kinh nghiệm làm việc trước đó và yếu tố thứ hai chính là bằng cấp. Được chưa? Qualifications bằng cấp. cái còn comments, comments có nghĩa là uh, bình luận đúng không? Các bạn chú ý cái từ này không đọc là comment nhớ chưa mà đọc là comments. Comments. Trọng âm của nó dấu âm đầu tiên ý đọc là comments, comments, không đọc là comment nhớ chưa? Đọc như thế là sai đấy. Đấy, thế còn responsibilities có nghĩa là trách nhiệm và suggestions có nghĩa là gợi ý. Ok, xong câu 1, câu thứ hai đi các bạn. 30 <clears throat> câu nhá, cho nên chúng ta sẽ nhanh nào. Ok, câu thứ hai. Câu thứ hai. Câu thứ hai nào, câu thứ hai cô dạy lớp 12 thôi ạ. À. Câu ngày mai cô sẽ live cho lớp 11 các bạn nhé. Ngày mai cô sẽ live cho lớp 11. Nào, there are several cái gì đó in the sales department. Ở đây chúng ta có cụm từ là sales department có nghĩa là phòng kinh doanh nhá. Đấy, phòng kinh doanh hay là gọi là bộ phận kinh doanh. Cái từ department ở đây có nghĩa là phòng ban. trong công ty thì nó có rất nhiều phòng ban, có rất nhiều bộ phận đúng không? Thì sales department có nghĩa là phòng kinh doanh. Nhớ là sales ở đây là phải có s nhá, nếu không thì nó sẽ thành từ khác nó nó sẽ mang nghĩa khác nhé sales department phòng kinh doanh in the center of the city this summer đấy, có một vài cái gì đó ở phòng kinh doanh uh, ở trung tâm của thành phố vào mùa hè này nào chúng ta có phương án A vacancies phương án B openings phương án C lists và phương án D là cả A và B đều đúng nào câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây các bạn nhỉ <clears throat> câu 2 bắt đầu Huỳnh Thúy Lan Thúy Võ Thúy Võ cũng là một trong những học sinh mà cô nhớ Facebook đấy Cô nhớ tên Nick đấy à, Vũ Ngọc Hoài này, Khôi Lê D Ở đây có những bạn chọn A, có những bạn chọn D D có nghĩa là cả A cả B đều đúng nhá các bạn hiểu chưa Đấy, Vũ Ngọc Hoài, Võ Quang Huy, à, Nguyễn Ngọc Anh Thu, Nguyễn Ok, à, câu này thì các bạn đều chọn A Đấy nhưng mà các bạn nhớ cho cô là thực ra cái từ vacancies và từ openings trong chữ, uh, nó uh, nó nó có thể bằng nghĩa nhau đấy Nó đều ám chỉ là cái vị trí mà còn trống đang cần tuyển dụng các bạn nhé vacancies openings đều ám chỉ là các vị trí còn trống đang cần tuyển dụng. Như vậy là A và C, A và B bằng nghĩa nhau. Như vậy câu này đáp án của chúng ta phải là phương án D các bạn nhé, phương án D. <laughs> em nghĩ là câu A, Đấy, câu này là phải là phương án D nhá. Như vậy có Vũ Trường làm đúng đây này. Câu này ít rất ít bạn làm đúng. Câu này rất ít bạn làm đúng thì câu này phải là D nhá. Khôi Lê đúng rồi. Đấy. Hôm nay cô thấy có một số bạn mới ờ, theo dõi live của cô đây, có Huỳnh Thúy Lan mới này nhá câu này phải là đi các bạn nhá lê trinh ok rồi mai em học luôn học luôn cô ạ ok lê minh ở lớp mấy đấy em À, bạn nào lớp 12 mà kiến thức còn yếu thì vẫn có thể học cùng các bạn lớp 11 được các bạn nhé. Thì ngày mai thì cô sẽ um, cô sẽ um, um, cô sẽ dạy ngữ pháp của chương trình lớp 11 thí điểm. Đấy. Thì chương trình lớp 11 thí điểm ngữ pháp cũng có nhiều phần khá là khó thì ngày mai thì cô sẽ uh, cô sẽ tập trung dạy cái phần ngữ pháp, ôn tập cho chúng ta cái phần ngữ pháp. Ok, rồi. Lê Bảo Ngọc được cô đọc <laughs> tên rồi Võ Quang Huy Nào chúng ta tiếp tục Mới đầu em tính nói là đi <laughs> rồi Không sao, các bạn nhớ cho cô nhé Vacancies đấy, và openings ở đây đều ám chỉ là những cái vị trí còn trống mà đang cần tuyển dụng phải chưa? Thế còn list nó chỉ có nghĩa là danh sách thôi à, Danh từ là danh sách, còn động từ có nghĩa là liệt kê nhé Rồi xong, tiếp theo câu số 3 nào The first applicant Ở đây chúng ta có từ applicant có nghĩa là ứng cử viên The first applicant looked nice, là nhìn có vẻ rất là ổn đấy. His appearance made a good cái gì đó on me. Đấy, cái ngoại hình của anh ấy thì uh, cái gì đó rất là tốt lên tôi. Đấy, chúng ta có đằng trước chỗ trống là có động từ made thì cái động từ made này nó sẽ kết hợp với cả cái danh từ gì, sau đó nó lại giới từ on nữa. Đấy, câu này khá là dễ đúng không? Phương án A chúng ta có từ impression, phương án B là picture phương án C là site và phương án D là image. Nhớ từ này đọc là image nhé, không đọc là imagine nhớ chưa? Image. Rồi, nào câu này đáp án sẽ là gì nào? Câu 3 khá là dễ đúng không? <coughs> em lớp 10 thấy từ vựng khá mới. lớp 10 nếu mà bạn nào học lớp 10 uh, ở chương trình cũ thì thì thì từ vựng của chương trình cũ nó khá là đơn giản so với cả chương trình thí điểm các em nhé. Minh Hôn <laughs> Em yêu cô lắm cô ơi à Sao tự nhiên này Không comment bài giảng mà lại comment là em yêu cô lắm là thế nào Vũ Trường này Nguyễn Ngọc Anh Thu A này Em học cô 4 buổi rồi ạ à. Ok Lê Minh rồi à, Rồi câu này thì cô thấy Su Xanh này Nguyễn Ngọc Anh Thu này Hôm nay có Nguyễn Ngọc Anh Thu rất là tích cực đây John John này Thanh Xuân uh, Ok các bạn đều chọn là A là đúng rồi nhá Đấy Impression đúng không? Chúng ta có một cái cái cái cái này đi đề thi tốt nghiệp cũng rất hay hỏi nhá. Cái này đề thi tốt nghiệp cũng rất hay hỏi, tức là sự kết hợp từ hay là cái cụm ờ, cái cụm từ kết hợp ở đây là make a good đấy, impression on somebody. Đấy, các bạn chú ý, khi mà mình học mình học cả cụm luôn cho cô khi mà mình học tiếng Anh ý, thì mình học cả cụm thì sau này mình dùng được cả cụm luôn chứ mình không nhất thiết mình không phải ngồi mình mất công mình ngồi nghĩ xem cái gì kết hợp với cả cái gì học luôn cả cụm make a good impression on somebody có nghĩa là gây ấn tượng tốt lên ai đúng không hoặc là để lại một cái ấn tượng tốt cho ai Đấy, thì câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án A là impression, ấn tượng. Thế còn phương án B, picture, có nghĩa là bức tranh, đúng không? Uh, ờ, sight, từ này có thể hiểu là cảnh tượng cảnh tượng là những cái mà mình nhìn thấy ấy, gọi là cảnh tượng thế còn phương án D image cái từ image này ấy, nó bằng với cả từ photo có nghĩa là bức ảnh nhớ chưa đấy image bức ảnh còn cái này là bức tranh được chưa đấy rồi make a good impression cô đọc lại tên page của cô đi page của cô tên là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân nhớ nhấn like follow luôn nha các bạn nha cô sẽ cô post rất nhiều tài liệu lên trên đấy đấy cô post rất nhiều tài liệu lên trên đấy À và nhớ follow cả Facebook cá nhân của cô nữa Cô thưởng em Ngọc Anh Thu đây thưởng đây thưởng đây nhớ Nhớ này khóa luyện đề của cô nhớ Hôm nay sẽ có khóa luyện đề của cô nhớ chưa Đấy mọi hôm là cô tặng à, khóa luyện thi này Hôm nay mọi có hôm thì tặng à, sách của cô này đúng không Sách luyện đề và hôm nay là khóa luyện đề của cô à, Khóa học ở trên tỉnh sinh 247 Với điều kiện là chúng ta sẽ phải like thả tim cái live ngày hôm nay Thứ hai là chúng ta share về tường đúng không? Để lưu lại, chủ yếu để lưu lại, để xem lại cho nó dễ. À, và thứ ba nữa là tag bạn của mình vào để học cùng. Và nhớ là phải tích cực comment, nhớ chưa? Tích cực thả comment. Đào Yến, cô nói lại nghĩa đi ạ. Nào, <coughs> gây ấn tượng tốt cho ai hoặc là ờ đúng rồi nói nghĩa của cái vừa rồi cô xóa mất đi rồi ờ, nào Câu số 4 nào, the letter of cái gì đó from my previous employer helped me get the new job. Ở đây là cái bức thư gì đó từ cái người chủ lao động cũ của tôi. Ở đây chúng ta có employer gọi là chủ lao động và previous là trước đó. Cái người chủ lao động trước đó thì đã giúp tôi có được cái công việc mới. Phương án A, acquaintance. Phương án B, information. Phương án C là comment và phương án D là recommendation. Câu này chúng ta chọn cái gì là thư, thư gì đấy các bạn nhỉ? khi nào có sách <laughs> sách thì phải đợi và sách sách rất là có hạn cho nên là chúng ta sẽ phải đợi nhá buổi nào đặc biệt thì sẽ có sách giờ đăng ký khoa có muộn giờ đăng ký không hề muộn một chút nào bây giờ còn chưa hết kỳ 1 không có muộn một chút nào hết nhá khôi lê này 4D vũ trường 4D Trần Vũ Bảo Trâm là mới đúng không Nhật Minh 4D, Nguyễn Ngọc Anh Thu, Đạt Phùng. Ok, câu này các bạn đều nói rất là đúng rồi. Ở đây sẽ là từ recommendation gọi là thư đề xuất đúng không? Hay là thư giới thiệu. Thư đề xuất hoặc là thư giới thiệu. Đấy, the letter of recommendation. Hoặc là đôi đôi khi mình có thể dùng cái từ khác là the letter of reference. Đấy, letter of reference hoặc là letter of recommendation gọi là thư giới thiệu, thư đề xuất. Đấy, thì trong trường hợp mà mình nghỉ việc ở một cái công ty nào đó thì mình sẽ xin cái người chủ lao động của mình, xin cái người sếp của mình là viết cho một cái thư giới thiệu. Thì trong cái thư đấy thì à, người ta sẽ nhận xét cái quá trình làm việc của mình tốt như thế nào. Đấy, sau đó thì mình sẽ đưa cái thư đấy mình gửi cho cái bên à, mình mình muốn xin việc ở chỗ nào thì mình sẽ lấy cái thư đấy mình gửi cho cái bên đấy đấy thì đấy cũng là một cái cách đấy cũng là một trong những cái mà người ta cũng rất là hay làm nhớ ở Việt Nam thì nó có vẻ như chưa phổ biến <laughs> lắm nhưng ở nước ngoài thì cái việc này là việc rất là bình thường Đấy, như vậy câu này chúng ta dùng cái phương án D uh, Letter of recommendation gọi là thư đề xuất nhớ chưa? Thư đề xuất, thư giới thiệu Rồi tiếp theo <clears throat> phương án A chúng ta có từ acquaintance gọi là người quen, người quen ý, người quen biết ý. Tiếp theo phương án B information là thông tin và phương án C comment thì chúng ta biết rồi có nghĩa là bình luận, nhận xét đúng không? Cô like buổi nào? Cô sẽ like vào thứ sáu tối thứ sáu hàng tuần nhé. Tối thứ sáu hàng tuần Ờ, ở trên fanpage của tuyển sinh 247 và trên kênh youtube của tuyển sinh 247 nữa. Và uh, thứ sáu hoàn toàn là lớp 12, thế còn thứ bảy sẽ là lớp 11 các bạn nhé. Đúng rồi, page tên là Học Tiếng Anh với cô Hoàng Xuân và Facebook là Hoàng Xuân hoặc là kênh youtube của cô nữa. Ờ, Trần Vũ Bảo Trâm học được 3 buổi rồi đúng không? Nào câu số 5, please cái gì đó, what I have told you. Hãy cái gì đó, cái điều mà tôi vừa nói với bạn. Nào câu này chúng ta sẽ chọn cái gì? Phương án A chúng ta có từ ignore, phương án B là keep in mind, phương án C là remember và phương án D là cả B cả C đều đúng, tức là cả keep in mind cả remember đều đúng. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây các bạn nhỉ? Previous dùng ở những chỗ nào trong câu? Previous thì nó là tính từ cho nên nó thường đứng ở đằng trước danh từ. Huỳnh Thúy Lan à? Rồi, Huỳnh Thúy Lan 5D, Vũ Ngọc Hoài 5D, Nhật Minh. Lạnh quá cô <laughs> ơi là sao? Cô Lan lúc mấy giờ? 8 rưỡi nhá. 8 rưỡi. 8 rưỡi tối thứ 6, tối thứ 7. Tối thứ 6 là cho lớp 12, tối thứ 7 là cho lớp 11 nhá. Khôi Lê 5D này, ok, câu này các bạn chọn D. Rồi, câu này D là đúng, đúng không? Lần này thì à, tỷ lệ chọn D rất là nhiều. Thế thì câu này đúng không? Chúng ta có keep in mind bằng với cả remember nó đều có nghĩa là hãy ghi nhớ, hãy nhớ rằng đúng không? Hoặc đôi khi mình có thể sử dụng cái từ là bear in mind, keep in mind hoặc là có thể là bear in mind. Đấy, hãy nhớ rằng nó đều bằng với cả từ remember, hãy nhớ rằng đấy, tức là ở đây là mình sẽ dặn dò ai đó, bảo ai đó là phải nhớ cái điều gì đấy thì mình sẽ dùng là keep in mind, bear in mind hoặc là remember đúng không? Thế còn ignore ở đây thì nó không nó không cái ý nghĩa của nó thì nó không hợp bằng hai cái từ này. Ignore có nghĩa là phớt lờ đúng không? Hãy phớt lờ cái điều mà tôi vừa mới bảo bạn thì nghe nó không hợp lý bằng cái việc là hãy nhớ những cái điều mà tôi đã bảo bạn. Thế cho nên câu này đáp án đáp án mà hợp lý nhất sẽ là phương án B và phương án C. Hay nói cách khác chính là D đúng chưa? Tiếp theo này câu số 6. Many applicants. Đấy, applicants có nghĩa là ứng cử viên hoặc là cái người mà xin ứng tuyển vào một cái vị trí công việc nào đó nhé. Many applicants find a job interview cái gì đó if they are not well prepared for it. À, rất nhiều ứng cử viên thì thấy là find ở đây không phải là tìm thấy đâu mà là thấy, tức là nói về mặt um, cảm giác cảm cảm giác của họ là họ thấy rằng là cái cái buổi phỏng vấn xin việc ấy thì nó như thế nào đấy. Nếu như mà họ không chuẩn bị kỹ cho cái buổi phỏng vấn xin việc ở đây chúng ta có phương án A là impressive, phương án B là stressful, phương án C là threatening và phương án D là time consuming. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào? Nào chúng ta comment trước đi nào. Live 12 giờ nghỉ thì chết à? Đây là chương trình cũ, chương trình 12 uh, ờ, chương trình sách 12 cũ các em nhé. Các bạn học thí điểm thì cũng vẫn cần học bởi vì nó là tiếng Anh mà đúng không? Nó là tiếng Anh. Thì uh, đề thi tốt nghiệp của chúng ta thì uh, chúng ta cũng nên học cả hai chương trình bạn nào đang học cũ thì học thêm chương trình mới chương trình thí điểm để nâng cao cái vốn từ vựng đấy và để tóm lại chủ yếu để nâng cao vốn từ vựng và những cái chủ đề những cái chủ đề trong đề thi tốt nghiệp thì nó cô nghĩ là nó cũng nó cũng lấy được ở cả hai sách ra đấy cho nên là chúng ta nên học bạn nào học sách cũ thì học sách mới thêm nữa ờ, còn bạn nào học, đang học sách mới thì nên học thêm sách cũ chương trình thí điểm thì nó sẽ khó hơn chương trình thí điểm khó hơn rất nhiều nào, câu này đáp án sẽ là gì đây? Nào, Trần Vũ Bảo Trâm 6B, Nguyễn Ngọc Anh Thu 6B. Ok, ở đây thì uh, B về D được hợp lý, B về D. Time consuming thì không được các bạn nhé. Time consuming có nghĩa là tốn thời gian. Tốn thời gian là dùng khi nào? Khi mà mình nói mình làm một cái việc gì đấy nó rất là tốn thời gian. Ví dụ như là gập cái gập cái con hạc này tốn thời gian lắm hoặc là uh, thiết kế một cái uh, thiết kế một cái bộ quần áo tốn thời gian lắm Đấy thì time consuming nó chỉ đơn giản là tốn thời gian thôi. Thế thì ở đây là rất nhiều ứng cử viên thấy là cái cái cái cái phỏng vấn xin việc nó sẽ như thế nào? Nó sẽ rất là stressful đúng không? Câu này đáp án đúng của chúng ta phải là phương án B. Ở đây thì rất nhiều bạn học chọn phương án B rồi. Đó stressful thì nó có nghĩa là kiểu căng thẳng ấy đấy kiểu căng thẳng ở đây là khiến cho người ta cảm thấy lo lắng ấy. đúng không gọi là căng thẳng căng thẳng ở đây là khiến cho mình cảm thấy lo lắng đấy. thế còn time consuming có nghĩa là tốn thời gian là ám chỉ nó nó nó được dùng để mô tả cái việc là mình làm cái gì đấy nó tốn tốn thời gian thì thôi đấy. thế còn impressive là ấn tượng đúng không gây ấn tượng đấy và threatening có nghĩa là đe dọa nhớ từ này có nghĩa là đe dọa thì ờ, ví dụ như một cái giọng điệu đầy đe dọa chẳng hạn đúng không một cái giọng điệu mang tính chất là đe dọa thì đây là có thể là một tính từ hoặc là cái từ threatening này nó hay kết hợp với từ life life threatening có nghĩa là đe dọa đến tính mạng đấy đấy thì cái từ threatening ở đây có thể hiểu là đe dọa hoặc là mang cái uh, tính chất là đe dọa nhá đấy thì câu này mình chọn phương án B sẽ là hợp lý nhất tiếp theo này câu số 7 I don't want to put cái gì đó on you I don't want to put cái gì đó on you to make a decision but we don't have much time left. Tôi không muốn gây áp lực cho bạn đúng không? Là phải đưa ra quyết định nhưng mà chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đấy. Gây áp lực cho ai nào? Chúng ta chọn cái gì nào? Người hãy quên con đi, Nguyễn Thu Tuyết có quên đâu. Nguyễn Thu Tuyết từ đấy rồi đọc tên mấy lần rồi. Nhớ Phạm Huy Tuấn Kiệt Cô mãi vẫn chưa gọi tên em Đào Yến Gọi rồi nhá Chi đang học bài <laughs> Hôm trước cô nhớ là có một bạn là Vinh đang học bài Được phần thưởng thì bây giờ Bây giờ là có Chi đang học bài Rồi hôm nay hy, hy vọng là Chi đang học bài là sẽ Sẽ nhận được quà Rồi Nguyễn Ngọc Anh Thu Rồi câu này các bạn chọn là A là đúng rồi Pressure Đấy, put pressure on somebody là gây ấn tượng cho à, gây áp lực cho ai nhầm gây áp lực cho ai put pressure on somebody gây áp lực cho ai à, gây áp lực cho ai nhé put pressure on somebody gây áp lực cho ai thế thôi thế còn challenge chúng ta có từ challenge từ này có nghĩa là um, nó có thể là động từ hoặc là danh từ đúng không có nghĩa là thử thách hoặc là thách thức <coughs> thế còn order order có thể hiểu là một cái đơn hàng hoặc là một cái uh, một cái lệnh đúng không một cái lệnh một cái đơn gọi là một cái sự ra lệnh thế còn responsibility có nghĩa là trách nhiệm đấy thì nó không phù hợp Để chưa như vậy là Put pressure on somebody. Gây áp lực cho ai? Tiếp theo câu số 8 nào. The, the company employs all cái gì đó of nearly 2,000. Công ty này đã tuyển. Đấy, employs ở đây là động từ tuyển, tuyển dụng. Công ty này tuyển dụng một cái gì đó gần 2.000, ở đây 2 tức là 2.000 nhân viên. Đấy thì chúng ta có bốn phương án là workload này, rồi là um, work workman này, rồi workforce và workout. Câu này đáp án sẽ là cái gì đây? <clears throat> Nhật Minh, cô nãy giờ không đọc tên em, có đọc tên nhá, Nhật Minh nhá. Vũ Trường, cứu Diễm My nữa là <laughs> sao? Cô không thấy rồi, Lê Minh có thấy nhớ cô đọc tên em nhé. Hà Phương Nguyễn. Rồi, riêng cái màn đọc tên này cũng là mất thời gian rồi đấy đúng không? <laughs> Giải cứu <laughs> giải cứu Phao Park. rồi, à, Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? dáng kiếm huy hiệu cho nổi Buổi học đầu tiên à? Tân tiến à? Buổi học đầu tiên à? Ok, rồi câu này chọn gì đây nhỉ? <clears throat> Nguyễn Ngọc Anh Thu 8C Rồi các bạn khác nào? Các bạn khác chọn gì? Em tên Thư, à tên là Thư à? cô cứ tưởng là Thu Hà Phương Nguyễn, C, Thúy Võ C. Đúng rồi, câu đề các bạn chọn C là đúng nhá. Workforce ở đây có nghĩa là cái lực lượng lao động ấy. Đấy thì cái công ty này đã tuyển dụng được một cái lực lượng lao động là gần 2.000 người, đúng không? Ở đây chúng ta dùng cái từ workforce, lực lượng lao động thì nó sẽ chính xác. Thế còn workload, workload có nghĩa là cái uh, khối lượng công việc. Đấy, thường ám chỉ như vậy, khối lượng công việc. Thế còn workman gọi là người lao động. Đấy, thế còn cái work, workout này là danh từ thì nó được dùng để uh, chỉ cái việc là tập uh, tập tập thể dục thể thao ấy, rèn luyện sức khỏe ấy, gọi là workout nhớ chưa? Rồi, xong, tiếp theo câu số 9 nào. <coughs> The employment agency will let you know if they have any suitable cái gì đó. Cái Employment agency ở đây có nghĩa là cái cơ quan uh, gọi là cơ quan cung cấp việc làm ấy hoặc là cơ quan môi giới việc làm ấy đấy gọi là employment agency các bạn nhé rồi thế còn will let you know là sẽ cho bạn biết nếu như họ có bất kỳ cái gì đó phù hợp À, chúng ta có bốn phương án redundant, redundancies phương án B là vacancies phương án C là dismissals và phương án D là work câu này chúng ta chọn gì nào em học được của cô buổi hai lần không được sách không sao, nói chung quan trọng mình học là mình được kiến thức, thế còn được sách hay không thì um, quan trọng là kiến thức đúng không? Nào, Vũ Trường 9B, Nguyễn Ngọc Anh Thư 9B, câu này các bạn chọn B. Đúng rồi, Yến Nhi B đúng rồi. Câu này bạn nào chọn B là cũng đúng đấy. Vacancies đúng không? Gọi là cái chỗ trống, <clears throat> cái cái vị trí công việc cần đang tuyển hay là cái chỗ mà còn trống mà đang đang cần tuyển à, như vậy chúng ta lại có từ vacancies thế còn redundancy có nghĩa là sự dư thừa các bạn nhé redundancy sự dư thừa thế còn dismissal dismissal thì có thể hiểu là <clears throat> sự giải tán hoặc có nghĩa là sự sa thải à, thế còn work thì chúng ta biết rồi đúng không rồi tiếp theo câu số 10 nào à, bây giờ mới đến được 1 phần 3 này hôm nay chúng ta có 30 câu đấy If you have any cái gì đó to make on uh, Do you have any cái gì đó to make on the latest report. Ở đây chúng ta có động từ make, Đấy, thì chúng ta xem cái động từ make nó sẽ kết hợp với cả cái từ nào trong những cái từ dưới đây và nó phải phù hợp với nghĩa của cái câu này. Tức là bạn có bất kỳ một cái gì đó về cái bản báo cáo mới nhất hay không? Đấy, latest report là báo cáo mới nhất. Câu này chúng ta chọn từ gì? Nào, comment, idea, effort, decision. Mới học 9 câu mà từ vựng ghi nửa quyển vở. Ôi Christy, Christy nào phú á, chăm thế. Lê Trinh học được hai buổi rồi À rồi chị đang học bài cô bé lớp 6 hôm nọ à À đúng rồi nhớ rồi Học 12 năm biết mỗi hello Còn biết cả goodbye nữa chứ đúng không <laughs> Biết nhiều từ đấy Đào Yến Vũ Trường Nào comment comment nhanh nào Đã 3 tuần nữa thi rồi cho nên là bây giờ phải tập trung học đi nhớ chưa Vũ Ngọc Hoài 10, 10 bi nè Con này bi à Make thì có thể đi về effort nhưng mà liệu nó có phù hợp ở đây không? Đúng không? Ở đây là người ta có một cái bản báo cáo mới nhất Thì khi mà mình đọc báo cáo thì mình sẽ thường là mình sẽ đưa ra một cái gì Đúng không? Cái câu này sẽ chọn cái gì nào? Không phải là effort mà phải là từ gì? Đào Yến, đúng rồi, A là đúng các bạn nhé Câu này thì thì bạn nào chọn A là đúng Comment, Đấy, chúng ta nói là make Đúng không? Make a comment Hoặc là make comments Có nghĩa là uh, đưa ra bình luận nhận xét Đấy, Thì ở đây là Do you have any comment to make? là bạn có bất kỳ một cái bình luận nào hoặc là bạn có bất kỳ một cái nhận xét nào về cái bản báo cáo mới nhất hay không, đúng không? Thế còn make đương nhiên có đi với cả effort nhưng mà nó cũng đi với cả decision nữa cơ mà, đúng không? Đấy, thế thì effort và decision mặc dù nó có thể kết hợp với cả động từ make nhưng trong cái câu này thì nó lại không hợp lý về mặt ý nghĩa nhá. Đấy thì chúng ta có make make a comment đúng không? Hoặc là make comments ở dạng số nhiều thì có nghĩa là đưa ra bởi lời bình luận hoặc là nhận xét về cái gì đó. Được chưa? Như vậy câu này đáp án của chúng ta nó phải là phương án A. Nhé. Em think A <laughs> rồi. Đào Yến. Rồi, xong. Tiếp theo, câu số 11 nào. I have a lot of work to do this week. Tôi còn rất nhiều việc phải làm vào tuần này I'm under Vậy cho nên là tôi đang bị làm sao đấy. Phương án A restriction phương án B là tension, phương án C là stress và phương án D là limitation. Câu này chúng ta chọn cái gì đây? Nào, con bị sai hai câu rồi không sao. Vũ trường em bị sai một câu không sao. Sáng nay cô dạy anh vừa mới bị la là sao? À Đào Yến sáng nay vừa bị la xong à? Nguyễn Thu Tuyết con sai hai câu không sao, hiểu chưa? Hello Joy Joy, Nhật Minh này, Nguyễn Hiệp. Câu này các bạn chọn gì nào? Câu này có bạn chọn A, có bạn chọn C. Under. Đây là kiểu bị áp lực, bị căng thẳng ấy. Em hiểu không? Đấy, có rất nhiều việc phải làm thì là bị áp lực, bị căng thẳng. Ở đây chúng ta có hai từ đều có nghĩa là căng thẳng. Là từ tension và từ stress. Thì theo các em thì nó sẽ kết hợp với từ gì? Đúng rồi. Rất là hay. Ở đây chúng ta đều chọn từ stress đúng không? Chúng ta sẽ chọn là under stress. Đấy, under stress có nghĩa là bị căng thẳng. Thế còn tension cũng có nghĩa là căng thẳng à, nhưng mà cái căng thẳng ở đây nó ám chỉ như kiểu là cái căng thẳng giữa hai quốc gia ấy căng thẳng ở đây là căng thẳng về một cái mối quan hệ giữa hai quốc gia hoặc là giữa hai người ấy đấy gọi là sự căng thẳng thế còn stress ở đây là căng thẳng về mặt kiểu lo âu áp lực nhớ chưa hai cái sự căng thẳng này nó khác nhau đấy các bạn nhớ chưa đó stress đấy sự căng thẳng là về lo âu về áp lực có quá nhiều thứ phải làm thì mình dùng cái từ stress này under stress còn tension cũng là sự căng thẳng nhưng mà thường ám chỉ cái sự căng thẳng trong cái mối quan hệ À, giữa hai quốc gia hoặc là giữa hai người nó rất là căng thẳng kiểu như thế thế còn restriction và limitation hai từ này cũng gần nghĩa nhau đúng không nó đều có nghĩa là sự giới hạn ok chưa rồi như vậy chúc mừng bạn nào đã chọn đúng phương án C nha. rồi xong tiếp theo câu số 12 You should know that you might be the most suitable cái gì đó for the job. Bạn nên biết rằng là bạn có thể sẽ là cái người uh, cái gì đó phù hợp nhất cho cái vị trí công việc này. Phương án A là person, phương án B partner, phương án C laborer và phương án D là candidate. Câu này chúng ta chọn từ gì đây nhỉ? Câu 12 đi các bạn nào, nhanh câu 12 nào. Chọn toàn C cô ạ. Ừ cô cũng chẳng biết tại sao cô toàn C nữa. Cô không để ý. Mất gốc giờ học còn kịp bài không? Còn kịp nhá. Căng thẳng vì mai thi đấy, ngày mai thi đấy. Cố gắng lên, đã thi sớm thế nhá. căng thẳng vì tuần sau thi. Comment 100 lần rồi, stress quá. <laughs> Tân Tiến. Nào câu 12 chúng ta chọn cái gì nào? Person, laborer, partner hay là candidate? Câu này các bạn chọn gì đây? Ờ, có những bạn chọn C, có những bạn chọn B và có những bạn chọn D. Cô thể có Phương Minh. Đúng rồi, câu này thì phải là D đúng không? Candidate ứng cử viên. Đấy, ứng cử viên. Cái này là ứng cử viên để xin việc đây đúng không? Thì chúng ta chọn cái từ candidate thì nó sẽ phù hợp nhất ứng cử viên phù hợp nhất cho cái vị trí công việc này thế còn cái từ person là chỉ là người thôi thì nó không phù hợp bằng cái từ này nhá cái từ person ấy nó không phù hợp bằng cái từ candidate này bởi vì ở đây là trong cái bối cảnh nhá cái ngữ cảnh ở đây là là ứng cử viên xin việc đúng không thì cái từ ứng cử viên thì nó sẽ là phù hợp nhất về nghĩa thế còn laborer là người lao động thế còn partner là đối tác Đấy, partner có thể là đối tác hoặc là người bạn đời Đấy, hoặc là cái người mà làm hợp tác cùng với mình đấy gọi là partner được chưa rồi, như vậy câu số 12, đáp án của chúng ta là D, candidate là ứng cử viên. Nó sẽ phù hợp nhất. Tiếp theo này, câu 13. Newspapers vary greatly in their cái gì đó to the economic reforms. Newspapers là các tờ báo, vary có nghĩa là nó có sự khác nhau, uh, greatly là rất nhiều, có sự khác nhau rất nhiều trong cái gì đó của họ với cái uh, những cái cải cách của kinh tế. Ở đây chúng ta có economic reforms là những cái cải cách của kinh tế. Thế thì nó khác nhau ở cái gì đối với những cái cải cách kinh tế? Nào, câu phương án A chúng ta có từ opinion, phương án B là view, phương án C là attitude và phương án B là bias. Câu này đáp án sẽ là gì đây nhỉ? Partner đạo yến. Partner nó có thể có rất nhiều nghĩa, tóm lại nó có thể hiểu là đối tác à, hay là cái người mà làm cùng với mình ấy. À, đối tác này hoặc là cái người uh, uh, chồng hoặc là người vợ vẫn có thể hiểu là partner hoặc là người bạn đời đấy Đấy, tóm lại tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ dịch cái từ partner cho nó hợp lý về mặt ý nghĩa nhé. Joy Joy, em sẽ chăm chỉ xem live của cô hàng tuần luôn. Thank you. Uh, Ngọc Anh Chu, Đạt Phùng, Nhật Minh. Câu này các bạn chọn B. Ừ, chọn B là không đúng rồi. A cũng không đúng rồi. Ở đây các bạn chú ý cho cô là có từ to nhá. Còn giới từ to thì cái gì đi với cả từ to? Từ nãy giờ cô thấy các bạn đều chọn A là opinion à? opinion không đi nó không đi với từ true Hà Phương Nguyên <laughs> nó rất là chăm chỉ rất là chịu khó comment đây nhưng mà lại là, là chọn A là lại hơi sai rồi đấy câu 13 nào câu 13 nào không không không thể là là là A được các bạn nhớ là đây giới từ to nhé to in there cái gì đó to đối với cái à, đối với cái những cái cải cách kinh tế nhớ thì câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phải là phương án C attitude cái từ attitude này thì nó có thể đi với giới từ to hoặc có thể là towards something thái độ đối với cái gì đúng không Đấy, cái cái thái độ đối với cả những cái uh, cải cách kinh tế Đấy, câu này chúng ta sẽ chọn cái phương án C các bạn nhé rồi xong tiếp theo này câu số 14 Although we have been interviewing all day, mặc dù là chúng tôi đã phỏng vấn cả ngày, we haven't managed to find a cái gì đó, a hoặc là ân cái gì đó candidate. Mặc dù đã phỏng vấn cả ngày nhưng mà vẫn chưa thể nào tìm ra được một cái gì đó, một cái ứng cử viên như thế nào đấy, đúng không? Phương án A là suitable, phương án B là self-confident, phương án C successful và phương án D là inappropriate. Câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì đây nhỉ? Cô live khi nào? Thứ mấy? Cô live vào thứ lớp 12 là tối thứ sáu. À, còn lớp 10 à, lớp 12 là tối thứ sáu. thì còn lớp 11 nó sẽ là tối à, thứ bảy nhá. Ok, nào câu 14 chúng ta chọn cái gì đây? Đúng rồi, câu này thì khá là dễ đúng không? Suitable, phù hợp. Đấy. Vẫn chưa thể tìm được một cái ứng cử viên phù hợp, suitable. Thế còn cái từ này là trái nghĩa này từ này là phù hợp thì cái từ này sẽ có nghĩa là không phù hợp nhé ở đây chúng ta chú ý cái cái cái um, cái <clears throat> cái, cái này nó gọi là cái uh, prefix nó gọi là cái gì tự nhiên lại quên uh, tiền tố thế ra cái tiền tố in này Đấy, thực ra chúng ta có từ gốc của nó chính là từ appropriate, đúng không? Appropriate. Thì appropriate nó sẽ bằng với cả suitable, nó đều có nghĩa là phù hợp. Đấy, thế còn inappropriate là không phù hợp nhé. Thế còn successful là thành công, self-confident là tự tin. Thế thì ở đây là vẫn chưa tìm được một ứng cử viên phải là phù hợp đúng không? Thế cho nên câu này đáp án sẽ là A, suitable. Rồi, được chưa? Rồi, xong tiếp theo câu số 15 nào. Cố gắng lên, sắp được một nửa rồi. I'm thinking of changing my job because there are few cái gì đó of promotion. Tôi đang nghĩ về việc là sẽ sẽ chuyển việc bởi vì là làm ở đây thì có i feel ở đây có nghĩa là có quá ít cái gì đó được thăng chức. Chúng ta có phương án A là sources, phương án B là luck phương án C là aspects, phương án D là prospects. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? Đào Yến comment rất nhiệt tình. Đúng rồi. Vũ Trường, cô giáo em hứng học thẳng hẳn ra cô còn dạy cho cơ sở không cô không nhá chi đang học bài các bạn các bạn biết không? cái bạn bạn bạn chi đang học bài này bạn ấy đang học lớp 6 đấy nhưng mà nhưng mà buổi live nào của cô cho à, các anh chị lớp 12 bạn ấy cũng cũng xem rất là chăm chỉ luôn nào Vũ Ngọc Hoài 15 câu 15 các bạn chọn gì nào C C là sai rồi nhá C là sai rồi Vũ Ngọc Hoài Minh Tuấn C B Phương Minh B cũng sai Đấy, câu này chọn gì nào? Tân Tiến, Si, bài cô, bài luôn thật đấy, Si là sai rồi đấy, Lê Minh đúng rồi. Câu này đi là đúng nhá, prospect, ở đây chúng ta nói về cái triển vọng, triển vọng là được thăng chức. Đấy, the prospect ở đây ám chỉ triển vọng. Thế thì ờ, bởi vì có quá ít triển vọng thăng chức cho nên là tôi mới ờ, đang có cái suy nghĩ là sẽ chuyển việc. Đấy, nhá. Thì prospect nó sẽ là phù hợp nhất, prospect là triển vọng. Thế còn cái từ aspect, aspect nó có nghĩa là khía cạnh À, ví dụ như là có cuộc sống có rất nhiều khía cạnh của cái công việc này hoặc là khía cạnh của cuộc sống chẳng hạn như thế chúng ta có từ aspect là khía cạnh thế còn sources sources là nguồn đúng không các cái nguồn thế còn luck là sự may mắn nhưng mà tóm lại thì ở đây là uh, ờ, feel feel thì nhớ là nó phải đi với cả một cái danh từ số nhiều nhớ, thế còn luck là một danh từ không đếm được thì nó không kết hợp với cả feel đâu các bạn nhớ, feel là có quá ít cái gì nhưng mà tóm lại feel nó sẽ kết hợp với cả một danh từ số nhiều nhớ chưa đấy thì lắc ở đây là cái từ bị loại đầu tiên luôn đấy tiếp theo câu số 16 nhá Đấy, câu 16 chúng ta lại có từ là employment prospects đúng không? There are few employment prospects in the town for cái gì đó young people. Có quá là ít. Đấy, chúng ta lại có từ few và nó lại kết hợp với cả một danh từ số nhiều chính là employment prospects có nghĩa triển vọng việc làm trong trường hợp này employment chúng ta dịch là việc làm có quá ít những cái triển vọng việc làm ở cái thị trấn này cho những cái người trẻ mà như thế nào đấy thì câu này là một cái câu mà có liên quan đến từ loại chúng ta sẽ phải chọn một từ loại phù hợp điền vào chỗ trống young people là giới trẻ đúng không hoặc là cho những cái thanh niên đó cái từ cụm từ này là thanh niên thì thanh niên như thế nào đấy, thanh niên như thế nào thì chúng ta lại cần có một cái từ loại gì ở đây chính là một tính từ đúng không có quá ít những cái triển vọng việc làm cho những cái thanh niên như thế nào đấy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tính từ này tính từ đứng ở đằng trước cái cụm từ này để bổ nghĩa cho cái cụm từ này để nói rõ lên là những cái thanh niên này tính chất của họ như thế nào câu A chúng ta có động từ qualify đấy, đây là động từ nhá động từ này thế còn phương án B cái đuôi các bạn nhớ là đuôi E5 là đuôi của động từ nhá mình học đuôi cho cô nhá Đuôi e5 là đuôi của động từ. Thế còn phương án B, đuôi ancient là đuôi của danh từ. Phương án C, cái này là tính từ, thế cho đuôi ed trong trường hợp này nó là tính từ. Đó, thế còn cái này thì đương nhiên vẫn là tính từ và là trái nghĩa rồi. Nào câu này chúng ta chọn gì nào? Các bạn chọn là D. Có quá ít triển vọng nghề nghiệp cho những cái người như thế nào các bạn nhỉ? Câu này nếu mà chọn đi thì là sai đấy. Sai nghĩa đấy tín đoàn si dòng nước này lê trinh đúng này câu này đúng rồi phương minh an nguyễn câu này phải là si Đấy, chúng ta phải chọn cái từ qualified đó là tính từ qualified ở đây có nghĩa là gì nó có nghĩa là có gọi là gọi là đặt đặt được đủ điều kiện hoặc đặt đủ tiêu chuẩn Đấy, hoặc là gọi là gọi là những cái thanh niên mà có đủ năng lực kiểu như vậy Đấy, hoặc là có năng lực đi trong trường hợp này có thể hiểu là có năng lực đi đúng không? Có năng lực ở đây là đạt đủ cái điều kiện để tuyển dụng vào trong một cái vị trí công việc nào đấy. Đấy, gọi là qualified, nhớ chưa? Thế còn unqualified thì nó lại không hợp lý với nghĩa của cái câu này nhá. Thế còn đây là động từ qualified. Qualified là ừ, là động từ có nghĩa là đạt đủ tiêu chuẩn đúng không? Thế còn qualification mình biết rồi, có nghĩa là bằng cấp. Thế còn qualified đây là tính từ thì chúng ta sẽ chọn cái tính từ này cho qualified young people Đấy, tức là những cái thanh niên mà gọi là à, gọi là có đủ năng lực hoặc là đạt đủ cái điều kiện à, để ứng tuyển vào một cái vị trí công việc nào đó thì gọi là qualified được chưa như vậy câu này đáp án của chúng ta phải là phương án C à, nhé đọc phải đọc kỹ cái ý nghĩa cái ngữ cảnh của câu để mà chọn cái phương án cho nó phù hợp nào câu này là one condition for this job uh, one condition of this job. Một cái điều kiện của cái công việc này chính là bạn phải như thế nào đấy to work at weekends là làm việc vào các các cái cuối tuần. Đấy, phương án A available, phương án B capable, phương án C acceptable và phương án D là accessible. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì? Một Đấy, một cái điều kiện của công việc này đấy là bạn phải là bạn phải như thế nào đấy để làm việc vào cuối tuần. Câu này chúng ta chọn gì đây? Đường đường 17C à? Acceptable à? Có một thực tế là các cô dạy tiếng Anh ai cũng xinh <laughs> Chắc người ta nói mình <laughs> Chắc người ta cũng nói mình ở trong đây đấy đúng không? Cảm ơn các em Câu này các bạn chọn C Acceptable à? Sao nhiều bạn chọn C này? Có nhiều bạn chọn D uh ừ -huh. Câu này bạn chọn C và D là sai rồi đấy. Đấy. Câu này rất nhiều bạn làm sai, đúng không? Tưởng dễ nhưng mà lại không dễ như chúng ta tưởng đâu. Tưởng là dễ nhưng lại không dễ như chúng ta tưởng. Câu này đáp án đúng là dòng nước. A là đúng nhá. Từ nãy giờ cô mới thấy có bạn dòng nước này, A. Available. You must be available. Available có nghĩa là gì? Là có sẵn. Hoặc ở đây có nghĩa là như các bạn có thể sắp xếp được thời gian nhá cái từ available trong trường hợp này là có thể sắp xếp thời gian để làm gì cụ thể là sắp xếp được thời gian để làm việc cuối tuần chúng ta dùng cái từ available available là từ mà có rất nhiều nghĩa à, ví dụ như là một cái món hàng một cái mặt hàng một cái sản phẩm mà available có nghĩa là vẫn còn hàng đúng không đấy thế còn available nó còn có nghĩa là là ờ, là free là ờ, kiểu rảnh để làm gì đấy thì trong trường hợp này là trong trường hợp này thì mình sẽ dịch cái từ available có nghĩa là sắp xếp được thời gian để làm gì cụ thể là sắp xếp được thời gian để có thể làm việc được cuối tuần nhá thì available Đấy. Thế còn acceptable là có thể chấp nhận được. Ví dụ chúng ta dùng khi nào chúng ta bảo là cái kết quả như thế này là có thể chấp nhận được. Đấy. Cái kết quả như này có thể chấp nhận được. Đấy là cái nghĩa của từ acceptable. Thế còn capable là có khả năng nhưng mà capable thì nó phải đi với cả giới từ of. Đấy, có khả năng nó thường đi với cả giới từ of thế còn accessible là có thể tiếp cận được đúng không ví dụ chúng ta nói là một cái xã hội có thể tiếp cận được đấy, dành cho những người khuyết tật Đấy, thì cái từ accessible nó, nó lại được sử dụng trong những trường hợp khác Tóm lại ở đây chúng ta dùng từ available có nghĩa là có thể sắp xếp được thời gian để làm gì Cụ thể chính là sắp xếp được thời gian để làm việc vào các ngày cuối tuần Đúng không? Câu này rất nhiều bạn làm sai đấy Rất nhiều bạn làm sai luôn Đúng rồi, capable là có khả năng nhưng mà nó phải đi với giới từ of, các bạn nhớ chưa? Nó phải đi với giới từ of. Đấy. Hôm nay con đen quá <laughs> Nguyễn Thu Tuyết. Sao mà đen? Làm sai thì thôi đúng không? Quay quan trọng là quan trọng là sau mỗi một cái sai chúng ta học được cái gì, đúng không? Tiếp theo này, câu số 18 since đổi mới Kể từ thời kỳ đổi mới, Việt Nam has undergone cái gì đó changes in every field. Ở đây chúng ta có một cái động từ undergone có nghĩa là trải qua, đúng không? Cái undergone này bằng với cả từ experience. Bằng với cả experience. Đấy, cũng có nghĩa là trải qua, đúng không? Thì trải qua rất nhiều những cái sự thay đổi ở rất ở mọi lĩnh vực. Ở đây chúng ta có từ field có nghĩa là lĩnh vực chứ nó không có nghĩa là cánh đồng đâu các bạn nhé. Hôm nay không comment được mấy câu chỉ ngồi chép từ vựng <laughs> Christina Phú bởi vì hôm nay học từ vựng mà đúng không? Hôm nay nhiều câu khó quá, à. cũng không phải là khó lắm đâu. Cũng không phải là khó lắm nhưng mà cố gắng học nhá. Biết đâu lại đi thi đi thi đi thi đi thi ở trên trường lại lại trúng vào cái câu nào đấy thì thì, vui đúng không? Nào Phương Hàn ơi, chúng ta có từ continuation Phương án B là considerable. Phương án uh, phương án B là considerable và phương án C là substantial và phương án D là cả B cả C đều đúng, tức là cả cái hai cái phương án này đều ok. Nào câu này chúng ta chọn từ gì đây các bạn nhỉ? <clears throat> Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa học từ unit này à? Ờ, cái bài là unit 7 đấy, cái này là unit 7. Toàn từ vựng mới à? Thôi, tóm lại học luôn, đúng không? Học luôn. phí võ C Ok, Kiều Anh đúng. Cái này là chương trình cũ các bạn nhớ. Cái này chương trình cũ. Câu này uh, đi đúng này. Substantial hay là considerable thì nó đều có nghĩa là đáng kể hoặc lớn. Đấy, tức là đã trải qua những cái sự thay đổi lớn hoặc là đáng kể thì cả hai từ này nó đều ok cả các bạn nhé. Nó đều ok hết. Đấy, cho nên câu này đi đúng. Đấy, thế còn continuation có nghĩa là sự tiếp tục nhá câu này đi ok các hai từ này nó gần nó nó nó nghĩa của nó cũng khá là tương đồng với nhau nó đều có nghĩa là lớn hoặc là đáng kể Đấy, considerable substantial thấy chưa rồi tiếp theo câu số 19 <clears throat> câu này là câu mà không cẩn thận là dễ sai này most developing countries phần lớn các quốc gia đang phát triển are in cái gì đó of capital and technical assistance phần lớn các quốc gia đang phát triển thì như thế nào đó chúng ta sẽ phải tìm một cái từ gì đấy kết hợp với cả in kết hợp với cả of in ở đằng trước of đằng sau capital đây là vốn từ capital ở đây nó không có nghĩa là thủ đô nhá mà nó có nghĩa là vốn ôi rồi ôi mới học đến unit 4 thôi sao học chậm thế nhỉ à unit 4 là học sách thí điểm thì sẽ là mới hay unit 4 thế còn bạn nào mà học sách cũ ấy học sách uh, lớp 12 cũ ấy, thì thì phải giờ này chắc là phải đến unit 6, 7 rồi. <clears throat> Nào, uh, capital, cô đang nói giờ cái từ capital ở đây nó có nghĩa là vốn nhé. Đấy, tiền vốn ấy và technical assistant gọi là những cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. <clears throat> phương án A chúng ta có từ lack, phương án B là need, phương án C là shortage và phương án D là excess. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào? Tín đoàn C Nhớ phải là in, sau đó of nhé. Phương Minh A, sai. Lack, lack of, lack đi về of. shortage cũng đi về of. Để cô nói luôn là như thế thì các bạn chọn đi, chọn cái gì. Thực ra để mà nói về sự kết hợp từ thì in need of hoặc là in excess of cả hai cái này đều đều đi về in hoặc of hết đây in need of Đấy, hoặc là in excess of Đấy, đều có sự kết hợp từ như thế này. Thì bây giờ quan trọng là nghĩa, đúng không? Cái từ, cái cụm từ nào thì nó sẽ phù hợp nghĩa vào đây. Thì need ở đây nó thể hiện sự cần thiết, cần cái gì. Thế còn excess có nghĩa là quá nhiều cái gì. Đấy, nhiều hơn mức cần thiết. Đấy, gọi là quá nhiều cái gì. Thế câu này chọn cái gì đây nhỉ? Phần lớn các quốc gia đang phát triển thì phải làm sao? Đúng rồi, phải là cần cái gì đúng không? Đấy, phải là cần. Họ cần vốn rồi họ cần có cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Đấy, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta phải là phương án B, in need of something, cần cái gì nhá. Không có in lack of, lack of, lack of cái gì đấy. Rồi, đúng rồi. Câu 19B mới đúng. Đấy, Lê Minh đúng rồi. Xong. Câu số uh, à, 20 nào. The government made serious attempts to raise the cái gì đó of living chính phủ đã có cái nỗ lực rất là nghiêm túc serious ở đây đừng có dịch là nghiêm trọng nhá mà là chính phủ đã có những cái nỗ lực rất là nghiêm túc để nâng để nâng hoặc là tăng cái gì đó living lên câu này chọn từ gì nào phương án A chúng ta có từ standard phương án B là cost phương án C là level và phương án D là mode câu này chúng ta chọn phương án gì các bạn nhỉ để tăng cái gì chính phủ đã có những cái nỗ lực rất là nghiêm túc để tăng cái gì cái gì liên quan đến sống. Tự nhiên em học đến đây thấy sai nhiều quá, cô ơi <laughs> cứu em. Không sao, nhớ chưa, không sao. Mình đang trong quá trình mình học để mình thu nạp kiến thức, chứ đây không phải là đề thi. Đây không phải là đề thi cuối cùng. Đề thi cuối cùng mà sai nhiều thì nó mới là lo lắng. Tức đề thi tốt nghiệp là đề thi quan trọng nhất. Đấy, thì bây giờ chúng ta đang ôn thi, chúng ta đang học thì mình được quyền sai nhá, mình được quyền sai. Thế còn khi nào mà mình đi thi tốt nghiệp thì mình bắt buộc phải đúng, được chưa? Đấy, mình phải ôn tập cho nó tốt phải nhá. Call my name Đào Yến. Câu này các bạn chọn gì nào? Đúng rồi, câu này A. Đúng rồi, mức sống, đúng không? Gọi là mức sống chứ không gọi là tiêu chuẩn sống, standard of living. Đấy, standard of living, thế còn cost of living gọi là chi phí sinh hoạt các bạn nhé. Cost of living thì nó gọi là chi phí sinh hoạt thì mình không thể nào mà nỗ lực chính để ờ, không thể nào là nỗ lực để tăng chi phí sinh hoạt được đúng không mà phải là tăng cái mức sống lên đấy và giảm chi phí sinh hoạt được thì càng tốt đấy, như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là standard of living gọi là mức sống thế còn nhớ cho cô là có sự kết hợp nữa là là cost of living có nghĩa là uh, chi phí sinh hoạt nhá rồi như vậy câu này nó liên quan đến sự kết hợp từ thế còn cái từ level nó có nghĩa là mức à, nhưng mà mức ở đây ví dụ chúng ta nói là Level có thể là mức hoặc là trình độ đúng không? Ví dụ chúng ta nói là trình độ tiếng Anh của chúng ta đang ở mức nào, trình độ beginner hay là trình độ um, intermediate hoặc là trình độ advanced. Đấy. Thế còn mode, mode có thể hiểu là những cái phương thức, Đấy, phương thức hoặc là mode là kiểu mode cái từ mode thì tự nhiên không biết dịch thế nào trong tiếng Việt nhưng mà nó có cái nghĩa là gọi là phương thức nó, nó có thể bằng với cả từ method phương thức hoặc là phương pháp vũ trường nào em tim cho cô mỏi tay <laughs> luôn cô gọi tên em đi từ nãy giờ gọi vũ trường rất nhiều lần luôn đi đúng không standard of living nhé standard of living có live này trên YouTube có phát lại không? Đang trên YouTube có phát trực tiếp luôn rồi các em ạ. Đấy, cho nên là um, chúng ta xem lại được. Tiếp theo câu số 21, the original plan the original plan là kế hoạch cái kế hoạch ban đầu ấy turned out to be hóa ra là như thế nào đấy chúng ta có cái cụm từ này turned out to be là hóa ra là uh, we have to make use of the alternative à, cái kế hoạch lúc ban đầu à, thì hóa ra là nó như thế nào và chúng ta đã phải chúng tôi đã phải tận dụng cái cái cái gọi là phương án thay thế ở đây chúng ta có từ alternative gọi là phương án thay thế nào phương án A chúng ta có từ inefficient phương án B là unreal Phương án C là unequal và phương án D là practical. Câu này chúng ta chọn gì nào? Thúy Võ. 30 câu tất cả nhé. Bây giờ đang là câu 21 rồi. Cô gọi tên em trong đêm đi cô <laughs> An Nguyễn, Thúy Võ, Đinh Ngọc Bảo Hân. Uh, <clears throat> Mai thi ba môn à? Ờ, uh, Joy Joy thi sớm nhỉ? Can you guess my name? Đào Yến. Phương Vũ. Câu này chọn gì nào? Rồi Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quỳnh. Câu này các bạn chọn A là đúng rồi. Inefficient có nghĩa là nó không hiệu quả đúng không? Nó không hiệu quả. Đấy, inefficient gọi là không hiệu quả. Thế còn unequal là không công bằng đúng không? Thế còn unreal là không có thật. Thế còn practical là thực tế, thực tiễn hoặc là thực hành. Từ này có rất nhiều nghĩa này, nó có thể có nghĩa là thực hành hoặc là thực tế, thực tiễn. Đấy, thì câu này phải là hóa ra là nó không hiệu quả chính vì không hiệu quả cho nên mới phải tận dụng một cái phương án thay thế đúng không? Chính là cái từ alternative gọi là phương án thay thế. Rồi xong, câu số 22. Câu này là một câu hỏi về giới từ. If you think you may be allergic to a food or drink. Nếu bạn nghĩ rằng là bạn có thể bị dị ứng với cái gì nhá, allergic to something. Allergic đi với cả giới từ to nhá, allergic to something tức là dị ứng với cả một cái món ăn hoặc là một cái đồ uống eliminate it, cái gì đó, your diet thì hãy loại bỏ nó ra khỏi cái chế độ ăn của bạn đi. Ở đây chúng ta có động từ eliminate. Eliminate có nghĩa là loại bỏ. Loại bỏ cái gì ra khỏi cái gì thì chúng ta dùng giới từ gì nào? Phương án A là for, phương án B là without, phương án C là from và phương án D là on. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào? Nguyễn Thu Tuyết lại còn ngủ quên, <laughs> chắc do cô không gọi tên đúng không? À, thi dưỡng kỳ à? Đấy, bây giờ mới có nhiều, người ta sắp sửa thi cuối kỳ rồi mình bắt đầu mới thi giữa kỳ thì chắc là thi chậm thi muộn đúng không rồi câu này chọn gì tại sao lại a được tại sao lại a được đinh ngọc và hân sai rồi hà phương nguyễn sai rồi câu này phải là c câu này phải là c nhá eliminate it from nhớ chưa loại bỏ ra khỏi cái gì mà ra khỏi đúng không from câu này phải là c nhớ chưa from eliminate it from your diet. Đấy, đúng rồi, Nguyễn Quỳnh Si, Vũ Trường, đúng rồi, Tân Tiên, đúng rồi. Ok, xong, tiếp theo câu số 23. Chú ý là đi với from nhá. eliminate something from something. Loại bỏ thì phải ra khỏi, ra khỏi dùng from. Tiếp theo câu 23. It is often a good idea to start with small easily cái gì đó goals ở đây chúng ta có từ goals có nghĩa là mục tiêu thì um, cái điều mà nên làm á, là chúng ta nên bắt đầu bằng những cái mục tiêu nhỏ và dễ dàng có thể đạt được đấy, chúng ta luôn luôn là phải đặt đặt ra mục tiêu đúng không và cái mục tiêu đấy nó phải là là phải nhỏ trước tức là chúng ta có một cái mục tiêu lớn ví dụ mục tiêu lớn ở đây là 10 điểm thì muốn được 10 điểm đúng không hoặc là 8 9 điểm thôi chẳng hạn thì muốn được 8 9 điểm hoặc là muốn mất gốc thì chúng ta phải có những cái mục tiêu nhỏ hơn ví dụ um, chúng ta phải mục tiêu đây là gì phải từ vựng này phải nắm được cái gì này ngữ pháp nắm được cái gì này đấy Đấy, rồi là chúng ta phải học như thế nào Đấy, thì chúng ta từ những cái mục tiêu lớn chúng ta chia ra những cái mục tiêu nhỏ Đấy, thì chúng ta đạt được mục tiêu nhỏ thì dần dần sẽ đạt được mục tiêu lớn được chưa thế cho nên cái việc đấy là phải lên kế hoạch câu này là cái câu mà có liên quan đến sự um, từ loại đấy thì easily easily đuôi ly các bạn nhớ là đuôi ly nó là đuôi của trạng từ đấy trạng từ sau đó là chỗ trống sau đó là từ goals, goals ở đây là mục tiêu thì nó là danh từ. Thế thì đứng ở giữa trạng từ, danh từ thì ở giữa nó sẽ là từ loại gì? Câu này các bạn chọn gì nào? Rồi Đinh Ngọc Bảo Hân đúng, Dũng Bùi đúng, An Nguyễn đúng, chữ Tường Vi sai nhá. Phan bất động sản rồi, Han Sara. Mục tiêu là xem live của cô Hoàng Tuần. <laughs> Đấy không phải là mục tiêu, đấy là cách cách để đạt được mục tiêu nhớ chưa mục tiêu ở đây là làm bài thi học kỳ tốt thế thì muốn đạt được mục tiêu đấy thì đúng không có rất nhiều cách thứ nhất là xem live của cô Xuân thứ hai là abcxyz e, gì đấy <laughs> đúng không rồi câu này thì nhá các bạn nhớ này tính từ nhớ chưa tính từ đứng ở đằng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ thế còn trạng từ sẽ đứng ở đằng trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ như vậy câu này chúng ta chọn cho cô tính từ achievable easily achievable goals có nghĩa là mục tiêu mà có thể dễ dàng đạt được. Đấy, nhớ, đây là đuôi tính từ này, các bạn nhớ học đuôi cho cô. Đuôi able là đuôi tính từ. Đuôi mần, achievement. Mần là đuôi của danh từ, học đuôi nhớ, Đấy, thế còn achiever, cái đuôi này là đuôi danh từ như nó là danh từ chỉ người, nhớ chưa? Đấy, học đuôi cho cô. Đấy. Thế còn achieve là động từ. Achieve là đạt được, achievement là thành tích, thành tựu. Achievable là có thể đạt được và achiever Achiever là ám chỉ những người mà rất là thành công trong công việc hay còn gọi là người thành đạt Đấy, Kiểu như vậy nhé. Giọng câu 24 nào <clears throat> Ghi cái công thức này vào cho cô nhé Đấy, Trạng từ, danh từ thì đứng ở giữa nó sẽ là tính từ Tính từ bổ nghĩa cho danh từ Trạng từ đứng ở đằng trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ Tiếp theo câu 24. Economic reforms are often carried cái gì đó to promote the development of a country. Economic reforms là những cái cải cách kinh tế thì thường được carried cái gì đó để có thể thúc đẩy được sự phát triển của một uh, quốc gia. Thế thì ở đây chúng ta có đằng trước chỗ trống là carried thì nó sẽ kết hợp với cả cái gì để tạo thành một cụm động từ ở trong tiếng Anh. Đấy, thì những cái cải cách phải được thực hiện đúng không? Nào nó sẽ kết hợp với từ gì các bạn nhỉ? Mục tiêu nhỏ nhoi của con là được 8 Buồn ngủ quá Hai Khang sao lại buồn ngủ Chắc là do cô không đọc tên đúng không Nguyễn Thu Tuyết Đứa nào mà kêu buồn ngủ ấy Là cái giọng điệu này là giọng điệu dỗi Đúng không? Có phải dỗi không? <laughs> Chắc phải chọn toàn C quá nhiều câu C Cô cũng không để ý là nó toàn nhiều là C đâu Đúng không? Có phải có đứa dỗi không? Hôm nay có mấy đứa dỗi liền không thể gọi tên là dối này Nào, đi về gì? Đúng rồi, đi về out đúng không? Đinh Ngọc Bảo Hân Rồi easy đúng không? Easy đâu các bạn biết một cái thành ngữ gì trong tiếng Anh có nghĩa là easy Bắt đầu bằng peace <laughs> À đâu, peace <coughs> Viết nhầm, đấy dạo này Dạo này là chính tả là kém lắm đấy Đố các bạn biết peace of cái gì sẽ bằng với cả easy đó, it's a piece of cake đúng không? A piece of cake có nghĩa là easy nhá, dễ dàng. Dễ nhân bánh luôn, <laughs> dễ nhân kẹo luôn. <laughs> thì carried ở đây đi với cả out. Đúng không? Cho nên câu này đáp án là A. Đấy, không còn C nữa rồi, đáp án là A. Carry out something. Đấy, carry out có nghĩa là thực hiện, tiến hành cái gì. Đấy, carry out, tiến hành hoặc là thực hiện cái gì. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Đào Yến cực kỳ chịu khó comment này, kiểu học rất là nhiệt tình này. Hôm nay ờ, để xem là bạn nào sẽ có cơ hội giành được ờ, phần thưởng quà tặng của cô ngày hôm nay đây. À, chúng ta thấy không? Học hành thì phải có ờ, phần thưởng để khích lệ tinh thần đúng không? Nào, câu số 25. Being aware cái gì đó, the importance of economic reforms, the Vietnamese Communist Party initiated an overall Economic Reform Policy. Đấy, ở đây chúng ta có đằng trước chỗ trống chính là tính từ aware. Aware nó sẽ đi với cả cái uh, giới từ gì đây? Nào, ờ, ở đây gọi là nhận thức nhá. aware là nhận thức. Nhận thức được cái tầm quan trọng của việc cải cách kinh tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã initiated, ở à, đây là gọi là đã khởi xướng, đúng không? Đã khởi xướng uh, cái chính, gọi là cái chính sách cải cách kinh tế toàn diện Đấy, cô đã dịch cho chúng ta rồi nhá. Initiate, cái từ initiate này đã từng ra trong đề thi thật rồi nhá, đã từng ra trong đề thi thật rồi. Initiate có thể bằng với cả từ start, bắt đầu á, khởi xướng mà. Khởi xướng có nghĩa là bắt đầu đúng không? Hay là khởi xướng một cái, chúng ta dịch ngược lại này. Policy, chính sách, chính sách gì? Cải cách, cải cách gì? Cải cách kinh tế toàn diện. Đấy, một cái chính sách cải cách kinh tế toàn diện. Thế còn cái này là Đảng Cộng sản Việt Nam, được chưa? Rồi thì bây giờ cái từ aware thì nó sẽ đi với cả giới từ gì các bạn nhỉ? Uh, cô không thấy em hả? Khánh Vi có thấy. Câu này chọn Đúng rồi, các bạn chọn b là đúng rồi nhá. Rồi, như vậy chúng ta có be aware of something có nghĩa là nhận thức được điều gì, nhớ chưa? Nhận thức được điều gì? Be aware of something. Tiếp theo này, câu số 26. Câu 26 các bạn nhớ phải phải chắc bạn của mình vào nhá. Share về tường lưu lại nhớ chưa? Cô ơi con tên Hoài, à Vũ Ngọc Hoài <laughs> đúng rồi. <clears throat> không chúng nó dỗi là do không được gọi tên. Dỗi là do không được gọi tên. Đấy, nhiều khi là các bạn thấy không? Cô là giảng bài, đọc, viết, nói, một lúc cô phải làm rất nhiều việc đúng không? Thế cho nên là sẽ có sự sơ suất Chứ không phải chúng ta chỉ việc mỗi kiểu nhìn comment đúng không? Nhìn comment và nghĩ. Cô cũng thêm nghĩ nữa. Cô phải làm nhiều việc hơn chúng ta cho nên cái việc đôi khi sơ sót. Now, Henry was a studious student. Henry là một học sinh rất là studious. Đố các bạn studious nghĩa là gì? Studious có nghĩa là kiểu cần cù, siêng năng ấy, đúng không? Studious bằng với cả từ hardworking. Rồi he needed no cái gì đó to work hard. Anh ấy không cần phải như thế nào để học chăm chỉ. Cái từ work nhá thì uh, uh, mình đừng có dịch là làm việc. Bởi vì ở đây chúng ta nói về học sinh, nói về học hành thì cái từ work chúng ta dịch là học hành. Anh ấy không cần cái gì đấy để học hành chăm chỉ. Đấy thì từ work ở đây dịch là học hành nhá, đừng có dịch là làm việc nhớ chưa? Bạn con nó đi chơi hết rồi, Cao Việt Nghiêm. Sao hôm nay chúng ta lại đi chơi được? Hôm nay tối thứ mấy? Tối thứ sáu mà tại sao lại đi chơi nhỉ? Hà Phương Nguyên, ôi mới lớp 6 Các thấy không? Hôm nay có rất nhiều bạn lớp 6 vào học live của cô Kiểu nhiều em rất là chăm chỉ luôn ý Chăm chỉ dã man luôn ý Câu này chọn gì nào? <clears throat> nào, thứ nhất chúng ta nhìn cái đằng trước chỗ trống là từ nâu Thì á, mình phải xác định xem nâu đằng sau nó cộng với gì, nhớ chưa? đằng sau nó là tu verb thì nâu nó sẽ cộng với cả một danh từ Đấy, Đầu tiên là mình phải mình phải biết là như thế này no đằng sau sẽ đi với cả danh từ no không cần cái gì mà đúng không thế bây giờ chọn danh từ đi nào nhìn cái đuôi của từ đi nhìn đuôi đi thì chúng ta sẽ thấy là gì đây mần đuôi mần đúng không đuôi mần là đuôi của danh từ các bạn nhớ nhìn đuôi nhìn cái cấu tạo từ nhá này đuôi mần danh từ Đấy, thế còn encouraging đôi này cái encouraging này có thể là hiểu <coughs> nó có thể là một động từ thêm in đúng không hoặc nó cũng có thể là một tính từ encouraging là nếu mà là tính từ thì có nghĩa là đầy sự khích lệ đấy, encouraging. Thế còn encourage, cái phương án A, nó là động từ, thấy chưa? Nó là động từ. Nó có N đứng ở đầu thì thường đấy cũng là dấu hiệu nhận biết của động từ. Thế còn encouraged, ở đây là động từ thêm ed vào, thế thôi. Đúng không? Thế câu này chúng ta chọn phương án gì? Fan bất động sản sinh viên năm nhất à? Rồi, sinh viên năm nhất mà mà muốn học tiếng Anh thì cũng xem live là chuẩn rồi. <clears throat> Khải Khang, cô dạy lớp mấy? Em hiện 30 <laughs> tuổi rồi. 30 tuổi. Như vậy hôm nay các bạn xem live của cô là rất là đa dạng. Từ các bạn lớp 6 cho đến sinh viên, cho đến 30 tuổi. Rất chịu khó xem. Thực ra đã là tiếng Anh rồi thì nó không phân biệt là lớp mấy. Đấy, nó chỉ quan trọng là mình xem mình có hiểu được hay không thôi. Bởi vì tiếng Anh ở đây người ta phân trình độ, nên người ta không phân lớp, các em hiểu không? Có rất nhiều bạn, có rất nhiều các em học sinh, các em nhỏ lớp tiểu học đúng không? Tiểu học nhưng mà tiếng Anh nói nhoay nhoáy hơn rất nhiều các anh chị lớp 12. Thế cho nên ở đây nó không phân biệt lớp mà nó phân biệt trình độ nhé. Nó phân biệt trình độ. Thế cho nên là uh, trình độ của mình cảm thấy như mình vẫn còn yếu kém thì mình phải học thôi đúng không? Đã là tiếng Anh rồi thì cứ nhào dô thôi đúng không? Mình tội gì đâu. Em học lớp lá, Vũ <laughs> Võ Quang Huy Hello, Nguyễn Minh Phương Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn Minh Phương mới vào đúng không? Nào dòng tán thế thôi nhá. Encouragement có nghĩa là sự khuyến khích, sự động viên cổ vũ, hiểu chưa? Thì anh ta không cần có một cái sự khuyến khích động viên cổ vũ nào để học hành chăm chỉ. Đấy, còn động từ encourage là khuyến khích, động viên, cổ vũ. Encouraging có thể hiểu là một verb in hoặc là một tính từ. Tính từ thì chúng ta sẽ dịch là mang tính chất động viên, cổ vũ, khuyến khích. Thế còn đây là verb ed, được chưa? Cố gắng lên, câu 27 rồi, 27, 89, 30, 4 câu nữa. <clears throat> Hôm nay cô thấy các bạn học đông hơn mọi hôm hay sao ấy <laughs> bạn vũ trường <laughs> bạn vũ trường bạn ấy bảo bạn ấy mắc vệ sinh mà vẫn cố đến để học <laughs> em đang học bằng gì bằng điện thoại di động hay là học bằng bằng pc vậy là đang ngồi đang ngồi máy tính đúng không trên mắc vệ sinh mà vẫn còn không dám đi vệ sinh nữa không phải chụp cái comment này mà <laughs> Con chuẩn bị outline rồi Con hỏng con dỗi Nguyễn Thu Tuyết không được ao nha Sắp hết rồi yêu anh em 2 tuổi <laughs> Em thấy con em học nên em cũng vào xem cùng à <laughs> Ok Nào Chúng ta có câu số 27 Cố gắng lên nào Câu 27 Ờ, during the time of economic reforms là trong cái cái cái, cái quá trình cải cách kinh tế thì the economy là nền kinh tế thì đã tăng trưởng đúng không? Đã tăng trưởng như thế nào đấy? With only a few major setbacks. Đấy, đã tăng trưởng như thế nào với chỉ một chút um, chỉ một chút ít những cái gọi là những cái um, thụt lùi tức là một số những cái nó không không được tốt cho lắm đấy, setbacks phần lớn là nó tăng trưởng khá là tốt Tăng trưởng ở đây là tăng trưởng như thế nào? Nào, ở đây chúng ta có đằng trước chỗ trống là động từ has grown, động từ. Thế thì theo các em đứng ở đằng sau cái động từ này thì nó sẽ là từ loại gì? Chúng ta có phương án A constant. Constant thì các bạn nhớ cho cô nhé. Thực ra từ này vừa có thể là danh từ, nó vừa có thể là một tính từ. Đấy. Danh từ có nghĩa là hằng số, hằng số là cái mà không thay đổi. Thì tính từ có nghĩa là không đổi, không thay đổi hoặc là kiên định, kiên trung, Đấy, tính từ hoặc là dai dẳng lên miên, đấy là nghĩa từ constant. Đấy, thế còn phương án B thì nếu mà thêm S ở đây thì chỉ có thể là hằng số ở dạng số nhiều thôi. Đấy, tiếp theo chúng ta có phương án C, đôi ly thì đây là đu của trạng từ. Thế còn constant C đây là đu của danh từ. Nào, theo các em chúng ta cần cái từ loại gì đứng ở đằng sau một động từ đây nhỉ? <coughs> Thông thường đứng ở đằng sau động từ thì có thể là một danh từ. Đấy, thì nhưng ở đây cái từ grown ấy là tăng trưởng thì nó không cần có một danh từ đằng sau bởi vì nó là trong trường hợp này thì nó là một cái nội động từ rồi nó không cần danh từ đằng sau thì bây giờ mình nói là tăng trưởng như thế nào thôi đúng không thì động từ đấy, thì đằng sau đấy mình sẽ cần có một trạng từ và trạng từ này thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ để nói rõ lên cái việc tăng trưởng nó như thế nào. Đấy, cho nên câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C. Đúng rồi, Trung Đức 27C, Thúy Võ C. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Ở đây chúng ta không cần danh từ bởi vì cái từ grown là tăng trưởng. Nó không cần có danh từ đằng sau. Đấy, cho nên chúng ta sẽ cần có một trạng từ và trạng từ ở đây là đuôi ly nhìn đuôi ly nhớ chưa thì đấy là trạng từ đấy vậy chúng ta điền từ constantly vào đây ở đây có thể hiểu là tăng trưởng liên tục luôn tăng trưởng liên tục constantly có thể hiểu là liên tục luôn nhớ thế còn constancy là danh từ Đấy, constancy có thể hiểu là cái sự kiên định, sự kiên trung, sự bền lòng, sự không thay đổi. Đấy, mình có thể hiểu như vậy. Được chưa? Rồi, xong. 28, 29, 30 chúng ta cố gắng lên. vậy là mỗi hôm cô like là gần như là tính rưỡi đấy đúng không? Cô để ý là mỗi lần cô like là đều là đều là tính rưỡi tức là nó phải tương ứng với cả một buổi học. Nó phải tương ứng một một buổi học thật sự đấy Em sắp đi học rồi. Đúng rồi. Ở Hà Nội cũng sắp đi học rồi. Mất hết gần mất gần hết gốc thì học như nào? Em đang học văn mà thấy like của cô nên em không làm bài tập văn <laughs> nữa mà xem cô. <laughs> đấy thế là học tiếng Anh coi như là thấy hứng thú hơn một chút so với cả học văn đúng không nhưng mà nhớ là là cô like xong thì nhớ làm hết bài tập văn đi nhá nào ở đây chúng ta có từ output nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tìm từ đồng nghĩa với từ output The introduction of appropriate farming practices to Vietnam farmers can help them achieve a higher output. Câu này là cái việc mà giới thiệu những cái uh, những cái phương thức uh, canh tác phù hợp cho những người nông dân Việt Nam thì có thể giúp họ đạt được cái cái gì đó cao hơn. Đấy, thì cái từ output nó sẽ bằng với cả từ gì trong bốn từ này? Phương án A, productivity. Phương án B, guideline. Phương án C, renovation. Và phương án D, achievement. Câu này chúng ta chọn phương án gì các bạn nhỉ? <laughs> Nguyễn Ngọc Linh điêu thế em đang ngủ thì phải bật dậy để xem live của cô à? Reform là cải cách nhá. Các bạn chọn gì nào? Cô để chai nước nước lọc cạnh thì thoảng cô uống ở đây có nhưng mà từ nãy giờ mải lai like quá chưa uống. Tên page của cô là Học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Nhớ follow, nhớ like, nhớ chưa? Tên page của cô là Học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Tên Facebook cá nhân là Hoàng Xuân. Và tên của YouTube là English with Hoàng Xuân. Ok. Cải cách. Nào câu này chọn gì nào? Output. Đúng rồi nhá. Câu này các bạn các bạn làm đúng là gồm có Thúy Võ, Khải, Đào Yến, uh, Thanh Xuân, Minh Thư Trần. Đấy, Đinh Ngọc và Hân đúng. Đấy, câu này chúng ta có từ output nó bằng với cả từ productivity, có nghĩa là năng suất. Đấy thì cái hình thức canh tác mà phù hợp thì năng suất nó sẽ cao hơn đúng không? Như vậy chúng ta có từ productivity, output gọi là thực ra output đây gọi là sản lượng đầu ra đấy. đấy gọi là sản lượng đầu ra thì cũng gần bằng nghĩa với cả từ productivity gọi là năng suất thế còn guideline có nghĩa là hướng dẫn hướng dẫn ờ, nhờ khi mà chính phủ ra một cái nghị định gì đó thì thường là sẽ phải có những cái văn bản để hướng dẫn thực hiện Đấy, gọi là guideline thế còn renovation có nghĩa là sự cải cách à, nhầm nhầm nhầm à, nó có thể hiểu là sự cải cách hoặc là sự đổi mới Đấy, hoặc là sự cải tiến à, hoặc là sự nâng cấp renovation có thể có có rất nhiều nghĩa Đấy, sự nâng cấp sự cải tiến sự uh, cải cách sự đổi mới nhá sự đổi mới tóm lại từ này sự đổi mới còn cải cách thì nó từ reform rồi tiếp theo chúng ta có từ achievement thì từ này có nghĩa là thành tích hoặc là thành tựu các bạn nhớ chưa xong nào chúng ta còn hai câu nữa hai câu nữa đúng rồi cái output mình hay nói là đầu ra và đầu vào nó là input đấy thì gọi là sản lượng đầu ra đúng không hay là đầu ra Tiếp theo câu 29 nào, đây là câu hỏi về giới từ. There was a shortage cái gì đó food and safe water after the flood. Sau cái sau cái trận lũ lụt thì có cái sự thiếu hụt về food là lương thực and safe water là nước uống an toàn. Câu này chúng ta chọn từ gì đây? Shortage có nghĩa là sự thiếu hụt. Nó sẽ đi với cả giới từ gì nhỉ? Cô mặc vậy không lạnh ạ. À, cô có áo khoác ở bên ngoài nữa nhá, yên tâm. Ngày nào em cũng nghe giọng của cô á, fan bất động sản. Con này chọn gì nào? Con này dễ đúng không? Sắp đi vệ sinh được rồi, Vũ Trường cố lên. <laughs> con này chúng ta chọn phương án đi. Đấy, nhá. Công thức của chúng ta là a shortage of something. Được chưa? Rồi, sự thiếu hụt cái gì? Nào, câu cuối cùng của chúng ta sẽ dành cho bạn nào comment đúng và chuẩn nhất. Câu cuối cùng nào. Các bạn chú ý câu câu 30 ấy. Vũ Trường sắp sửa sắp sửa đi đi được rồi. Các bạn nhớ là đừng comment trước nha. Đừng comment trước nhớ là cái phần thưởng quà tặng của cô sẽ dành cho bạn nào uh, comment nhiệt tình, học hành rất là nhiệt tình, tức là ý là rất là hăng hái trong suốt buổi học ngày hôm nay và dành cho bạn nào comment sớm nhất, tức là cái bạn hăng hái đó Đấy, thì ờ, comment sớm nhất là phải đúng Nhớ là phải cố gắng đúng, cố gắng đúng nhá Đấy, Cố gắng lên nào Cố gắng lên Chưa gì chúng ta đã comment rồi Phải nhớ là ghi là 30 nhá Ghi là câu 30 đáp án là gì Nhớ chưa? Thì cô sẽ xem cái bạn nào mà comment nhanh nhất, đúng nhất Thì bạn đấy sẽ nhận được quà tặng của cô ngày hôm nay Đó chính là à, khóa luyện đề của cô ở trên trang web tuyển sinh 247 Bắt đầu <laughs> the new measures are aimed cái gì đó increasing the productivity of crops. Câu này chọn gì? Cố gắng lên nào. 30 gì? 30 gì phải ghi rõ nhá. 30 gì? Bố em hỏi cô sinh năm chín mấy? <laughs> Cảm ơn bố em hộ cô nhá. <laughs> Nào. Em comment nhiệt tình. Nào nhanh nhanh khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương chưa thấy mới thấy bạn giòn giòn nhưng mà giòn giòn ờ, thì uh, kiểu mới ấy. cho nên cô sẽ nhường cho những bạn nào mà uh, gọi là um, <clears throat> cô lựa chọn gì nào giòn giòn cũng comment sai rồi hôm nay cô thấy có bạn tân tiên đây tân tiên uh, cô đây nhá cô sẽ chụp ảnh cho các bạn thấy là uh, đầu tiên là bạn giòn giòn comment là 29d sau đó là bạn tân tiên là 30a thì câu này là 30a là đúng và bạn Tân Tiên là cái bạn vào hôm nay bạn ấy cũng comment rất là nhiệt tình. Thế cho nên là quà tặng của cô hôm nay là sẽ thuộc về bạn Tân Tiên. Đây, nó có sách mách có trứng nhá. Đấy, đầu tiên là bạn John John thì bạn comment sai rồi thì bạn tiếp theo là bạn Tân Tiên thì bạn comment là 30A là đúng. Đấy, sau đó mới đến Văn Mạnh nhá, rồi đến Hà Phương Nguyên, vân vân Chi đang học bài là Chi đang học bài mới còn lớp 6 thì thôi nhường cho các anh chị à, Thì ở đây câu này đáp án đúng của chúng ta rồi nó sẽ là phương án A Tân Tiên nhớ là inbox fanpage của cô Học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân hoặc là ờ, Facebook cá nhân của cô để à, Sau đó thì nhắn cho cô cái họ tên đầy đủ này, số điện thoại và địa chỉ nhận uh, nhận à, nhầm nhầm nhầm không phải em chỉ cần nhắn cho cô cái Uh, cô sẽ hướng dẫn sau nhé tóm lại là inbox cô nhớ chưa đây không phải là nhận sách đây là nhận khóa học cho nên mình sẽ uh, mình sẽ nhận theo kiểu khác <coughs> the new majors các bạn nhớ cho cô cái từ majors có nghĩa là biện pháp the new majors là những cái biện pháp mới thì nhằm mục đích đúng không là để tăng cái sản lượng của cây trồng ở đây chúng ta có từ crops có thể hiểu là cây trồng hoặc là vụ mùa thì ở đây gọi là cây trồng đi thế thì ở đây aimed nó sẽ đi với cả giới từ at các bạn nhớ chưa Đấy, aimed at để cho nhằm mục tiêu để làm gì Đấy, như vậy câu 30 đáp án của chúng ta sẽ là A. Rồi, xin chúc mừng bạn Tân Tiên nhé. Rồi, hôm nay chúng ta <clears throat> đã đến câu 30 rồi và rất tiếc là cô sẽ phải <laughs> mạng lắm. <laughs> mạng không độ đúng không? Tôi không sao, hôm sau có thể mạng sẽ độ. Trần Nghĩa, em nhiệt tình có được tặng không? Thì hôm nay có rất nhiều bạn nhiệt tình mà đúng không? ở đây thì cô bảo rồi thực ra thì ở đây có rất nhiều bạn nhiệt tình nhưng mà quan trọng là mình còn có mạng độ hay không đúng không còn sự may mắn rồi có trả lời đúng hay không nói chung là rất phụ thuộc rất nhiều yếu tố <clears throat> Tân Tiên rồi cô thấy Tân Tiên đã comment và đã inbox cô fanpage của cô rồi Cao Việt Nghiêm cô không thấy nhá Cô không thấy luôn Cô chỉ thấy bạn đầu tiên là John John Sau đó là Tân Tiên thôi Hôm nào cô tặng sách Thôi không sao, chúng ta còn rất nhiều cơ hội đúng không? Còn rất rất rất nhiều cơ hội. Đấy, từ bây giờ cho đến khi thi cơ mà đúng không? Đấy, còn rất nhiều cơ hội nhá. Ok, rồi chúng ta hãy chúc mừng. Dù sao chúng ta hãy chúc mừng bạn Tân Tiên nhá. Xin chúc mừng bạn Tân Tiên đã giành được cái món quà của cô ngày hôm nay chính là khóa luyện đề của cô ở trên tuyển sinh 47. Bây giờ thì ờ, mặc dù thì bây giờ mới chỉ là gần cuối kỳ 1 thôi thế nhưng mà uh, chúng ta vẫn có thể bắt đầu bắt đầu luyện đề được rồi bắt đầu luyện thì được rồi một tuần có thể làm một đề hoặc là hai tuần một đề hoặc là gì đó chúng ta có thể bắt đầu luyện đề được rồi đấy <clears throat> thì cái khóa đề của cô cũng chữa khá là kỹ thế cho nên là uh, cô nghĩ là uh, chúng ta học ấy, kể cả chúng ta chưa có nhiều cái kiến thức uh, chúng ta chưa có ôn được rất nhiều các kiến thức tổng quát thì thì khi mà xem cô chữa thì chúng ta vẫn có thể hiểu được nhá ok rồi hôm nay thì uh, bây giờ là 10 giờ rồi như vậy là gần một tiếng rưỡi uh, chúng ta đã học với nhau. Hy vọng là qua buổi live ngày hôm nay thì chúng ta đã học được thêm nhiều kiến thức bổ ích khác và hy vọng rằng khi mà chúng ta uh, khi mà chúng ta làm đề thi cuối kỳ thì chúng ta có thể sẽ làm tốt cái cái cái cái đề cái, cái cái cái bài thi của chúng ta và đạt điểm cao. Bây giờ chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với nhau rồi. Good night các em nha. Bye bye.